Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 19 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội. Chỉ thị 19 nêu rõ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các đô thị lớn được nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch đã thực hiện để phù hợp với diễn biến mới của dịch bệnh, khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trên cơ sở đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh đối với các tỉnh thành thuộc nhóm có nguy cơ. Phải khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học và bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Còn đối với các tỉnh thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp thì thực hiện không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học và bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Đối với các trường học phải giảm giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lịch giờ học và kết hợp học trực tuyến. Đến thời điểm này thì đã có một số tỉnh thành tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ vì dịch Covid-19. Với mục tiêu an toàn tuyệt đối, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra rất nhiều tiêu chí để thực hiện cho mục tiêu này. Một trong những quy định đó là khoảng cách giữa học sinh là 1,5 mét, mỗi lớp không quá 20 học sinh. Trong khi nhiều người lo ngại đây là quy định khó khả thi, thì các nhà trường lại đang nỗ lực tìm cách vượt khó. Tại Hà Nội, Mặc dù chưa có thông báo chính thức về ngày học sinh đi học trở lại, nhưng những ngày này các nhà trường cũng đã cấp tập tính toán đến phương án đảm bảo an toàn. Trong đó khó khăn nhất là bài toán về việc giữ khoảng cách 1,5 mét giữa các em học sinh. Một lớp học bây giờ là 400 học sinh. Nếu như đảm bảo giãn cách thì lớp học chỉ đảm bảo 20 hoặc dưới 20 học sinh và như vậy một lớp học thành đôi. Thứ nhất về phòng học với các trường mà cơ sở vật chất tốt có thể còn có phòng học để cho các em học tập. Không chịu áp lực về quá tải sĩ số nên phương án tách lớp tại trường Trung học phổ thông Phúc Lợi là tương đối khả thi. Việc triển khai trên thực tế có thành công hay không lại đòi hỏi rất nhiều và tinh thần trách nhiệm của giáo viên để họ sẵn sàng với một thời khóa biểu mới. Nếu mà chia một lớp thành thành thành 2 ca thì sẽ phải tăng số lượng giờ dạy cho giáo viên. Như vậy thì có khó khăn về thứ nhất là về phòng học cái thứ hai là về sắp xếp thời khóa biểu sao cho giáo viên có thể đảm nhiệm được tất cả các ca học ca dạy không đủ phòng ốc được triển khai học hai buổi trên ngày như các quận ngoại thành. Quận Thanh Xuân khi tách lớp buộc phải tính đến phương án học 2 ca trong một buổi. Việc dạy học cũng phải kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến. Cái cường độ làm việc của giáo viên sẽ rất lớn. Do vậy chúng tôi Ờ, yêu cầu các trường là tổ chức học 3 buổi trực tiếp trên lớp. Những môn còn thiếu giáo viên thì nhà trường sẽ xếp lịch cho giáo viên dạy online. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Điều này càng đòi hỏi các nhà trường khi xây dựng phương án đón học sinh trở lại phải theo hướng linh hoạt. Tôi nghĩ cũng rất khó bởi vì nhất là điều kiện các nội đô thì là trường lớp rất là chật hẹp để có thể thậm chí là phải học rồi, rồi học theo cái cách giờ là tôi nghĩ đây là bài toán khó cho giáo dục Việt Nam tôi nghĩ các đồng chí từ các lãnh đạo các đứng đầu địa phương cũng như bên ngành dọc của giáo dục phải nghiên cứu áp dụng thế nào cho nó thích hợp với từng địa phương Giữ khoảng cách 1,5 mét không phải là bài toán khó đầu tiên của các nhà trường trong năm học đặc biệt này. Tinh thần vượt khó vươn lên sẽ là động lực cho thầy và trò cả nước tìm ra các giải